chúng ta sẽ copy paste vào đây chúng ta sẽ nhấn lưu này Ctrl S này Đấy các bạn thấy sẽ tự động loát lại luôn này. hai cái 12 này. Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học học Angola trên trang chủ bài số 9. Bài này thì à, chúng ta sẽ thêm phần observable data tức là sẽ làm cho app chúng ta thành ờ, app thời gian thực khi mà có sự thay đổi data thì chúng ta không cần phải nhấn refresh dữ liệu tự ờ, đồng bộ cho chúng ta ở trên màn hình luôn ok để ờ, làm observable data thì chúng ta sẽ vào phần observable data của by service ở phần đầu thì ờ, trang chủ nó nói chúng ta là hero của chúng ta đang lấy ra theo kiểu này đây là kiểu bình thường trong hero.com vs này đây đang lấy ra kiểu như thế này còn bây giờ để thay đổi theo kiểu thời gian thực thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ truy cập vào file service.tf của Hero thêm à, thư viện uh, à, GXZ vào đây là một thư viện cũng khá là phổ biến ở trong à, Angular cũng như là các ờ, framework JS khác các bạn có thể tham khảo ở đây. Tôi sẽ để đường dẫn ở trong phần mô tả. Các bạn có thể xem nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ sửa hàm get hero. Ở đây. Như vậy cơ bản là đã xong rồi. Chúng ta sẽ thay đổi phần hero com js nữa. chúng ta sẽ thay phần uh, get hero cũ bằng get hero mới ok như vậy là hero của chúng ta đã thời gian thực rồi nên khi nào mà có sự thay đổi thì ra ra luôn chúng ta sẽ cùng kiểm tra đây là danh sách các hero chúng ta sẽ đi vào trang vào file chứa hero của chúng ta là list hero của chúng ta chúng ta sẽ copy paste vào đây chúng ta sẽ nhấn lưu này Ctrl S này Đấy các bạn thấy sẽ tự động loát lại luôn hai cái 12 này chúng ta sẽ sửa chỉnh sửa quá nhanh ở đây lưu lại hệ thống cũng tự động update cho chúng ta luôn chúng ta sẽ thử xóa đi giống update lại luôn như vậy là thêm sửa xóa gì ở file ờ, dữ liệu thì giao diện của chúng ta cũng cập nhật luôn đó gọi là observable data dữ liệu thời gian thực thực ra thì ờ, cái hàm cũ của chúng ta cũng sẽ ờ, observable data luôn tôi sẽ cancel z lại hết code này để cho các bạn thấy như vậy là tôi đã loại bỏ code cũ rồi nhé. bây giờ chúng ta sẽ thử xem thử ở đây xem có chuyện gì xảy ra không đầu tiên tôi sẽ truy cập lại vào file và vào trang web của chúng ta tôi sẽ paste một dòng mới vào đây các bạn có thể thấy là dữ liệu của chúng ta cũng được đồng bộ ngay lập tức luôn tại sao chúng ta phải dùng cái hàm mới này observable data này subscribe này tại vì bởi vì ấy, file của chúng ta đang nằm ở trong project luôn trong cùng một à, máy luôn nên là chúng ta dùng hàm cũ thì nó cũng tự động cập nhật cho chúng ta nhưng mà thường thì trên thực tế